Hello, xin chào tất cả mọi người à, Thì như các bạn đã biết ngày hôm qua mình có up một cái video clip lên cái kênh youtube của mình à, Thì với cái video clip đó mình có chia sẻ về cái loại thuốc đặc trị sẹo à, Thì sau khi mà mình up cái video clip đó lên thì mình nhận được rất rất nhiều câu hỏi từ các bạn luôn à, Một số câu hỏi phổ biến mà các bạn đặt ra khi mà coi cái ờ, video clip thuốc chia sẻ của mình đó là khi mà mình sử dụng thuốc trị sẹo đó thì ờ, có hiệu quả hay không hoặc là những câu hỏi là khi mình sử dụng thuốc hiệu uh, điều trị sẹo đó thì cái sẽ có gặp những cái tác dụng phụ gì không hay là xài khoảng bao lâu thì hiệu quả vân vân và vân vân rất nhiều câu hỏi mà các bạn đặt ra ở cái video ngày hôm qua Uh, thì hôm nay mình sẽ làm thêm một cái video clip nữa là để uh, chia sẻ cho mọi người biết và hiểu rõ hơn về cái thuốc đặc trị sẹo Noscana này nha mọi người uh, thì như ngày hôm qua em đã cho mọi người xem sơ qua qua về bên trong cũng như bên ngoài của cái hộp thuốc ờ, Noscana này ra cho mọi người đây thì hôm nay em vẫn sẽ test lên tay cho mọi người xem cái uh, chất thuốc bên trong như thế nào nha đây à, thì đối với cái uh, thuốc uh, Nas, uh, Noscara này thì nó cái chất thuốc của nó là một cái dạng uh, gel mỏ nha mọi người đây khi mà mình tán lên trên da của mình nó sẽ có một cái lớp bóng ở phía trên đây là cái màng bảo vệ da nha mọi người đây thì như ngày hôm qua mà khi mà em sau khi mà em thoa cái thuốc này lên trên da thì để một chút xíu nữa thì mình sẽ thấy là cái thuốc này nó ngấm hoàn toàn vào da và nó không có bị bết dính hay gì nha mọi người nên mọi người ờ, không phải lo về là khi mà sử dụng thoa lên mặt nó sẽ có cảm giác khó chịu đâu à, nó sẽ ngấm liền và khô thoáng ở trên da luôn nha này à, thì đối với cái thuốc đặc trị sẹo này thì một ngày chúng ta sẽ sử dụng 3 lần nha mọi người sáng trưa tối giúp em và chỉ thoa lên những vùng có sẹo cũng như là mụn thâm thôi nha chỉ thoa vào những vùng có sẹo và mụn thâm thôi à, thì khi mà mình thoa cái thuốc này lên trên những cái vùng điều trị đó thì mình cố gắng massage nhẹ giúp em à, massage để làm gì massage để thuốc có thể thẩm thấu hơn và để đạt hiệu quả tối đa hơn nha mọi người thì khi mà mọi người sử dụng cái thuốc đặc trị sẹo này thì mọi người cứ yên tâm mà nó sẽ không có xảy ra những cái phản ứng phụ gì đâu bởi vì ngày hôm qua em đã có nói là cái thành phần có trong cái thuốc trị sẹo này thì có chứa cái thành phần alation thì đối với thành phần này nó sẽ giảm được những cái triệu chứng mẩn ngứa khi mà mà cái da của mình nó bắt đầu lành sẹo bắt đầu tái tạo da mới thì thường thường thì khi mà chúng ta bị thương hay gì đó thì mình tái tạo da mới mình sẽ uh, có cảm giác là ngứa hoặc là uh, khó chịu ở những cái vùng da non những cái vùng da mà uh, đang bị thương á thì khi mà sử dụng cái thuốc này thì mình yên tâm đặc biệt là sẽ không có bị uh, xảy ra cái triệu chứng mẩn ngứa đó nha mọi người uh, vì có cái thành phần alation thì nó sẽ uh, giảm hết những cái uh, triệu chứng đó khi mà da của mình đang tái tạo cũng như là đang lành sẹo nha thì mọi người yên tâm giúp em à, và còn một vấn đề khác khi mà các bạn sử dụng cái thuốc uh, ờ, Noscana này thì chắc chắn uh, các bạn cũng sẽ uh, thắc mắc là không biết là mình xài cái thuốc này liệu có hiệu quả hay không à, liệu có đỡ sẹo hay không hay là liệu có huyết thâm hay không thì em cũng nói luôn là khi mà uh, mọi người uh, điều trị da uh, sử dụng nhất là sử dụng thuốc thì bắt buộc mình phải có thời gian và sự kiên trì nha mọi người thuốc nào cũng thế không chỉ đơn giản là xài cái thuốc này bên em đâu à, thì đối với uh, uh, điều trị thì cần bắt buộc là cần phải có thời gian nên khi khi mà mọi người đã uh, quyết tâm mà sử dụng sản phẩm rồi á thì mọi người cố gắng kiên trì giúp em nha thì kiên trì kiểu gì cũng sẽ có hiệu quả thôi mọi người ạ thì uh, với cái thuốc uh, cana này á thì nó có sẽ có thành phần heparin sodium thì với cái thành phần này nó sẽ tái tạo da và sẽ sắp xếp lại cái cấu trúc da và các mô sẹo của mình thì bởi vì để có thời gian mà uh, tái tạo cũng như là sắp xếp các cấu trúc da lại á thì bắt buộc mình phải uh, uh, sử dụng thường xuyên giúp em khi mà sử dụng thường xuyên á thì cái cơ chế hoạt động của nó sẽ liên tục à, và từ đó thì nó sẽ có hiệu quả hơn khi mà à, mình sử dụng cái thuốc điều trị này à, thì theo như chia sẻ của khách hàng nhà em á, thì đối với các à, anh chị mà da bị sẹo bị thâm mụn dưới 2 năm trở xuống á, thì à, mọi người xài thì hai đến ba tuần là đã có hiệu quả rõ rệt rồi nha mọi người à, còn những anh chị mà bị sẹo ờ, cũng như là thâm lâu năm á, trên 2 năm thì à, cái hiệu quả của nó sẽ chậm hơn một xíu hiệu quả chậm hơn một xíu chứ không phải là không có hiệu quả nha mọi người nên mọi người cố gắng kiên trì sử dụng giúp em à, là một sản phẩm được bán tại các nhà thuốc lớn ở Hàn Quốc à, thì về độ an toàn cũng như chất lượng là mọi người không cần phải lo lắng nha à, khi mà mua hàng bên em thì bên em sẽ cung cấp cấp đầy đủ à, về hình ảnh cũng như là clip mà em bích hàng trực tiếp tại nhà thuốc ở Hàn Quốc nha mọi người mọi người mà xem cái video clip mà cảm thấy uh, hay hoặc là cảm thấy giúp ích được gì cho mình thì có thể uh, like và chia sẻ cái video giúp em nha có thể đăng ký kênh để có thể uh, theo dõi những cái video tiếp theo em làm nha uh, em sẽ cố gắng ờ, làm nhiều cái video clip hay về uh, chăm sóc da cũng như là điều trị da nha Cảm ơn mọi người rất nhiều đã coi cái video clip của em Bye bye